chân nhớ khi ở tích chín nhị ở bà nhị nhị sự khó đi thì sức bù thấp bù thì giờ về thì sức bù người là chỉ bỏ cái cầm có chỉ bỏ cái nằm mi sao le hồ hồ khâu le mất tu le mất tu hồ khâu le cắt sợ là thì mà le 啊，三一啊，八。